À, giới thiệu với các bạn một cái mẫu hộp số chia cây ben đấy nguyên lý hoạt động của nó như vậy một đầu trục vào và một đầu trục ra bình thường thì các bạn à, không thao tác cái à, à, chia chuyển chưa chuyển động này à, thì à, lực sẽ truyền thẳng ra đằng sau như thế này đấy à, chỉ khi nào các bạn à, thao tác cái cần số thì à, nó sẽ hướng ra cái phía đầu bơm đây là cái phần à, đầu bơm của nó đầu bơm bốn răng các bạn nhé cái này khách hàng à, mua thay thế không cần đầu bơm cho nên em tháo đầu bơm ra à, nhân tiện thì giới thiệu luôn cho khách hàng à, về cái phần à, hướng chuyển động là như vậy còn à, khi sang số thì à, khi sang số thì à, cái phía bên à, đầu ra là sẽ ờ, không có lực đây là phía đầu ra nhé các bạn nhé còn đây là phía đầu vào này đấy thì ờ, phía đầu vào là nó sẽ quay cái bơm này đấy, như vậy có nghĩa là khi các bạn bơm thì xe sẽ không chạy được xe sẽ không chuyển động đấy, và khi các bạn chuyển động xe thì bơm sẽ không chạy nó sẽ không ờ, vừa chạy vừa ben được đấy đây là đầu ra các bạn nhé đấy, đầu ra này đây là số mình đã sang rồi đấy đây phần đầu vào là sẽ có bốn răng ờ, ờ, nối như thế này đấy là nguyên lý của cái à, bộ chia bơm ờ, thủy lực chia ra cái à, đầu bơm đấy hộp số có à, dầu nhớt đồng hoàng các bạn nhé cái này thì cũng à, kích thước rất là nhỏ thôi đấy chiều dài à, của nó khoảng 23 à, cm chiều ngang của nó khoảng 16 cm À, sử dụng cốt đầu ra là bốn răng và nguyên lý hoạt động thì như em vừa nói rồi đấy thì khi các bạn sang số ben thì phần chuyển động ra cầu là sẽ không có và khi các bạn chuyển động ra cầu thì à, ben sẽ không hoạt động đấy nguyên lý hoạt động đơn giản là như vậy thôi nó tách cái chuyển động chuyển hướng cái chuyển động thì các bạn mua chọn bộ hoặc là mua lẻ thì cái gì thì các bạn có thể là liên hệ để em báo giá hoặc là sử dụng vào một cái mục đích khác thì cái đấy là do các bạn tùy chọn cảm ơn các bạn đã theo dõi video